chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các video của yêu địa lý và tuần đọc sắc thức chủ biên tập của video này. 11 giờ trưa thứ bảy chủ nhật hàng tuần, chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn video đặc biệt của câu chuyện thế giới và câu chuyện thế giới ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3 là một ngày rất đặc biệt bởi vì ngày hôm nay câu chuyện thế giới chúng tôi đã nói đến về ngày này của 6 năm về trước. Các bạn biết là ngày này 6 năm về trước, chúng ta vẫn còn nhớ đến cái chuyến bay MH370 của hãng của Malaysia Airlines. Đây chính là một cái chuyến bay thường lệ của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh là một trong những chuyến bay liên danh với China Trailer Swanson Airlines khởi hành từ Kuala Lumpur vào lúc 0 giờ 41 phút MST ngày 8 tháng 3 năm 2014 bằng chuyến bay Boeing 777-200R dự kiến tới Bắc Kinh vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày. Máy bay chở 239 hành khách, trong đó có hai trẻ sơ sinh cùng 16 thành viên hành đoàn. Máy bay mất liên lạc một phút trước khi vào vùng thông báo bay Hồ Chí Minh thuộc vùng không phận Việt Nam. Các cơ quan hữu quan Malaysia, Philippines, Singapore, Hoa Kỳ, Trung và Việt Nam đã tiến hành các ờ, công tác tìm kiếm cứu hộ chung. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 3 năm 2014, dẫn lời Đô đốc Nguyễn Văn Phát, chính ủy Hải quân vùng 5 cho biết Hải quân vùng 5 của Hải quân Việt Nam đã xác định vị trí máy bay rơi bị rơi tại vùng biển giáp danh giữa Việt Nam và Malaysia, cách đảo Thủ Chu, Phú Quốc khoảng 153 hải lý, tức là khoảng 300 km trong khu vực Vịnh Thái Lan. Các báo Việt Nam cũng loan tin tìm thấy được vết dầu loang mảnh vỡ Tuy nhiên theo BBC thì thông tin này chưa chính xác. Tư lệnh không quân Malaysia Zoradi Rao tuyên bố rằng radar theo dõi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines cho thấy là máy bay có thể đã quay ngược hành trình đã quay ngược hành trình đến Bắc Kinh trước khi mất tích. Sarah Wall Street Journal các nhà điều tra hàng không Hoa Kỳ đã cho biết dữ liệu động cơ từ chiếc máy bay tự động gửi về cho mặt đất cho biết chiếc máy bay này đã bay thêm 4 giờ sau khi mất khỏi màn hình radar. Việc máy bay MH370 đột ngột mất tích trong ở, ở trong điều kiện thời tiết tốt thông thường được liên tưởng đến vụ mất tích của máy bay AF447 của hãng hàng không Air France ở Đại Tây Dương năm 2009. Nhiều giả thiết về việc máy bay bị không tặc Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói, chúng tôi đang xem xét mọi khả năng, nhưng hiện còn quá sớm để đưa ra bất kỳ một nhận xét mang tính kết luận nào. Sự việc này thu hút truyền thông trên khắp thế giới. Trên trang BBC tiếng Việt mở hai trang trực, trực tiếp và cầu nhật thường xuyên thu hút tới một triệu lượt đọc mỗi ngày. Truyền thông thế giới tỏ ra ấn tượng về sự nhiệt tình cứu hộ của Việt Nam và sự cởi mở của các báo chí Việt Nam. Và Malaysia thông báo là sẽ bỏ số hiệu MH370 cho chặng bay Kuala Lumpur, Bắc Kinh để thể hiện sự tôn trọng đối với các hành khách và tổ bay mất tích từ ngày 14 tháng 3 với các số liệu thay thế là MH318 cho hãng Kuala Lumpur, Bắc Kinh và MH319 cho chặng Bắc Kinh, Kuala Lumpur. Trong một cuộc họp báo diễn ra vào 21 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo về việc phân tích các vệ tinh của chi nhánh điều tra tai nạn Anh Quốc và phân tích mới của Inmarsat cho thấy là vị trí cuối cùng của chiếc máy bay MH370 mất tích ở phía tây thành phố Perth, Đức Úc, trong khu vực phía nam Ấn Độ Dương và không một ai sống sót. Và thời điểm mất tích thì đây là tai nạn làm thiệt nhiều thiệt mạng nhiều người nhất liên quan đến chiếc máy bay Boeing 777 của ngành hàng không Malaysia. Khi lúc này bị phá vỡ bởi chuyến bay 17 của Malaysia khi bắn hạ ở Ukraine 140, 131 ngày sau đó. Sau hai chuyến bay này, Malaysia đã gặp rất nhiều Malaysia Airlines gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và được cổ phần hóa vào cuối năm 2014. Về sự cố thì như thế này Chuyến bay khởi hành tại nhà ga M tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 0 giờ 43 phút, nhưng 2 giờ sau đó nó biến mất khỏi radar APC và ngừng liên lạc với trung tâm sản xuất, trung tâm kiểm soát không lưu Subang. Hãng hàng không xác nhận rằng họ đã tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, cho biết là liên lạc với chiếc máy bay bị mất tích trên không phận Việt Nam ở Việt Nam người ta cho rằng là chiếc máy bay Malaysia Airlines rơi ở biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Kiên Giang khoảng 153 hải lý, tức là khoảng 300 km. Khoảng 16 giờ 30 phút Việt Nam ngày giờ Việt Nam ngày 8 tháng 3, chiếc máy bay khảo sát của Việt Nam báo về trung tâm chỉ huy về phát hiện một vệt dầu loang trên biển. Vệt này dài 20 km, nằm ở tọa độ 7,2 55 độ Bắc 103,1852 độ Đông trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh của Việt Nam. Vết đầu dài 15 đến 20 km và cách mũi Cà Mau khoảng 190 km, cách đảo Thổ Chu khoảng 150 km. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 3, sau khi kiểm tra lại, Việt Nam khẳng định đây không phải là vết dầu loang. Sau khi không thấy trả lời từ MH370, đài không lưu Subang đã yêu cầu một chiếc máy bay khác xuất phát trước 30 phút của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đi sân bay Narita ở Tokyo, Nhật Bản đã liên lạc với MH370 sau 1 giờ 30 phút sáng 8 tháng 3 và hỏi họ có đi vào không phận Việt Nam hay không nhưng chỉ nghe bằng tiếng gầm bầm ở phía bên kia với đường liên lạc bị nhiễu. Về máy bay ấy, thì chiếc máy bay Boeing 777-200R số đăng ký 9MMRO và được giao mới cho Malaysia cách ngày 31 tháng 5 năm 2002. Chiếc máy bay này được trang bị hai động cơ Rolls-Royce Trent 892 trong hãng hàng không. Nó đã tích lũy được 20.243 giờ và 3.023 lượt bay. Trước đây, chiếc máy bay này đã dính líu vào một sự cố tại sân bay quốc tế phố Đông Thượng Hải vào tháng 8 năm 2012 khi đầu cánh của nó va quyệt vào một chiếc máy bay Airbus A340-600 của China Eastern Airlines khiến đầu cánh của vỡ của nó bị vỡ. Chiếc máy bay này đã được bảo dưỡng vào tháng 2 năm 2014. Chiếc máy bay Boeing 777 đã đạt kỷ lục là máy bay thương mại an toàn nhất gần như không có sự cố nào an toàn. Trước vụ chuyến bay 214 của hãng không Asian Airlines Hàn Quốc gặp sự cố và bốc cháy tại sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2013, khiến 3 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Sự cố này không gây tử vong lớn được cho là nhờ máy bay có nội thất chống lửa tốt và ghế ngồi vững chắc. Trước sự cố của Boeing 777-214, một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Anh British Airways trượt đường băng thuộc sân bay Heathrow ở London vào tháng 1 năm 2008. Không có người nào bị thương trong sự cố này cả hai sự cố này đều khiến các máy bay không thể sửa chữa được cục hàng không liên bang hoa kỳ đã từng cảnh báo về các vết nứt trên bề mặt của các máy bay boeing 777 và yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra lại lỗi này vì máy bay có thể giảm áp suất đột ngột hoặc bị vỡ trên không theo như điều tra thì các quan chức Mỹ đang điều tra về khả năng khủng bố hai hành khách trên máy bay mất tích bị nghi ngờ đã đã lên máy bay bằng cách sử dụng hộ chiếu đánh cắp của hai người có quốc tịch Áo và Ý, Tristan Corey 30 tuổi, người Áo và Luigi Maradin 37 tuổi, người Ý. Đã bác bỏ việc có mặt trên chuyến bay bị mất tích, dù họ có tên trong danh sách bay. Hai người cho biết là hộ chiếu của họ đã từng bị ăn cắp tại Thái Lan và lần lượt vào năm 2012, 2013. Hoa Kỳ, Mỹ còn đang uh, giả soát lại danh sách hành khách của chuyến bay và tiến hành điều tra tình báo theo báo phúc kiến buổi tối đưa công an tỉnh thành công an thành phố hạ môn tỉnh phúc kiến của chúng nghi vấn hai hành khách người nước này trên chuyến bay mh 370 sử dụng hộ chiếu giả các hộ chiếu này là do công an tỉnh phúc kiến cấp nhưng mã số và danh tính cá nhân trong đó lại không khớp với nhau hai vé của người mang hộ chiếu áo và ý được china China Southern Airlines bán ra và đã mua được tại cùng một thời điểm và một đại lý ở khu du lịch Pattaya, Thái Lan. Hai người trước khi chuyển bay ấy, thì hai người này có xuất trình bắt có bắt đầu tại Kuala Lumpur và tiếp tục thông qua Bắc Kinh đi Amsterdam của Hà Lan. Sau đó người ờ, người có hộ chiếu Ý đi Copenhagen, người Áo thì sẽ đi Frankfurt, một số báo chí đưa tin là hai người này sẽ đều được cơ quan an ninh của Malaysia chưa có nhận dạng châu Á. Tuy nhiên, theo cục công bố của Cục Hàng không Dân dụng Malaysia sau khi xem băng hình thì họ không giống người châu Á. Cho đến nay là chưa có báo cáo là người chính thức về mối liên hệ giữa người sử dụng hộ chiếu giả với nguyên nhân mất tích máy bay Boeing. Đã thông báo rằng là họ đã chuẩn bị một đội ngũ các chuyên gia cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà điều tra phù hợp với ờ, các nhà du lịch của tổ chức hàng không dân lục quốc tế. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ công bố một trong thông báo chí thông cáo báo chí ngày 8 tháng 3 cho rằng là một trong các nhà điều tra đã được phái đi cùng các công cố vấn kỹ thuật của Cục Hàng không Liên bang. Ngày 11 tháng 3, tờ báo Malaysia Berita Harian cho biết tư lệnh không quân Malaysia Ruriadi giao cho biết là việc máy bay được phát hiện lần cuối qua radar quân đội vào lúc 2 giờ 40 phút ngày 8 tháng 3 theo giờ địa phương tại địa điểm gần đảo Perak ở phía bắc eo biển Malacca. Máy bay ở độ cao 9.000m trả lời phỏng vấn của CCTV. Sau đó, tư lệnh không quân của Malaysia khẳng định là ông chưa bao giờ công bố về việc tín hiệu MH370 ở eo biển Malacca và rằng báo chí nước này đã đưa tin sai ngày 15 tháng 3 thì thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo là Malaysia sẽ ngừng tìm kiếm máy bay mất tích ở biển Đông bởi MH370 đã quay trở lại Malaysia rồi tiếp tục bay sang Tây Bắc Ấn Độ Dương một cách có chủ ý. Tín hiệu cuối cùng của chiếc máy bay này lên một vệ tinh theo lời của Thủ tướng Malaysia vào lúc 8 giờ 11 phút theo giờ địa phương ngày 8 tháng 3. Chiếc máy bay MH370 cất cánh vào lúc 0 giờ 41 phút biến mất khỏi hệ thống radar lúc một rưỡi như vậy máy bay sau đó vẫn còn bay trên không trên 7 tiếng rưỡi còn về việc tìm kiếm cứu hộ ấy thì thời điểm ngày 12 tháng 3 đã có 39 máy bay 42 tàu của 14 nước Malaysia, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Mỹ, Thái Lan, Australia, New Zealand, Philippines, Ấn Độ, Pháp, Đài Loan và Nhật Bản đã tìm thấy chiếc máy bay mất tích. Tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Malaysia thì Malaysia Airlines đã xác nhận cho rằng là hoạt động tìm kiếm của cứu nạn bắt đầu. Nhà chức trách Malaysia đã từng phái một máy bay vận tải là Kasa IPTN CN235 và bốn máy bay quân sự Lockheed C-130 Hercules, một chiếc máy bay Brickraft King Air, hai chiếc Bomb Raider Astros, hai máy bay trực thăng Augusta, bốn máy bay trực thăng vận tải chiến thuật tầm xa Eurocopter FC-725, 6 tàu hải quân của Hoàng gia Malaysia và 3 tàu cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia để tìm kiếm trên vùng biển nghi là máy bay mất tích. Việt Nam Việt Nam đã sử dụng 3 máy bay vận tải Astro AN-26, hai máy bay tuần thám Kasa C-212, một thủy phi cơ, 3 trực thăng, 7 <clears throat> tàu tham gia tìm kiếm và một số tàu máy bay hậu cần sẵn sàng cho tình huống xấu. Tàu của Việt Nam gồm tàu của Hải quân và Cảnh sát biển. Ngày 9 tháng 3, thủy phi cơ của Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện mảnh vỡ cho là cửa sổ máy bay. Tuy nhiên, không phải còn pháp thì đã yêu cầu ban tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ công tác cứu nạn australia cũng cung cấp hai máy bay tuần tra trên eo biển Lockheed P3 Orion của không quân Úc tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Philippines thì thử các ờ, tàu tuần tra biển và máy bay trinh sát hỗ trợ tìm kiếm ở Biển Đông. <clears throat> Hải quân Indonesia đã liên lạc với Hải quân Malaysia và Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur công bố nước này sẽ gửi 5 tàu để giúp nhà chức trách Malaysia tìm kiếm cứu nạn. Còn Singapore, một ngày sau sự cố, Singapore thì cũng cử một chiếc máy bay C-130 Hercules tham gia tìm kiếm. Sau đó, C-130 Hercules khác đã phải đi còn Hải quân của mặt Singapore phái tàu frigate lớp uh, ờ, Formidable và một cái máy bay trực thăng quân của Hải quân Sikorsky Sky F-70B. Trên tàu có một tàu cứu, hộ biển tên là Street Recall. Với thợ lặn trên tàu cũng như là tàu Recorvet lớp Victory Vigo. Hoàng quân, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng đã chuẩn bị ba phái tàu tham gia sứ mệnh tìm kiếm cứu hộ. Hiện nay Hải quân Thái Lan đang trên đường tìm kiếm của mình và ngoài vịnh Thái Lan sau khi Malaysia cho rằng là có khả năng máy bay rồi những bay và có thể bị nạn trên biển Amaran ở Ấn Độ Dương Mỹ thì cũng đã cử tàu USS Mikini một tàu khu trực ờ, tên lửa lớp Avery Brut chở hai trực thăng MH 60R được trang bị cho việc tìm kiếm cứu hộ và đang tiến hành các cuộc uh, huấn luyện ở ờ, biển đông để tìm cách chính diệp tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. USS Rinpley thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Okinawa của Nhật Bản đã trên đường đến vùng biển phía nam Việt Nam trong vòng 24 giờ sẽ có mặt tại vùng biển nơi máy bay Malaysia được cho là mất tích. Hải quân Mỹ cho rằng là một máy bay tuần tra P-3C Orion từ căn cứ không quân Kenya tại Okinawa cũng đã sẽ tham gia công tác tìm kiếm ờ thì chủ tịch nước và thủ tướng cũng chỉ tạo ra cho các cơ quan nước này tham gia tìm kiếm cứu nạn nước này cũng đã triển khai 10 vệ tinh dò tìm và tàu cứu hộ của Trung đã được đưa đến biển Đông tham gia tìm kiếm theo bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Nghị đã đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho các lực lượng cứu hộ nước này tham gia tìm kiếm vụ cứu trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại tỉnh Thái Lan hai cái tàu của Trung Quốc được cấp phép vào thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong vùng biển Việt Nam bao gồm tỉnh Cương Sơn 1999 và tàu Nguyên Dương 528. Chính phủ của New Zealand thì cũng đã cung cấp cho một máy bay tuần tra đến biển Lockhart P3 Orion tại trung tập trung tại căn cứ không quân Butterworth ở Penang, Malaysia cùng phối hợp ở không quân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Ấn Độ thì cũng đã điều một số tàu chiến trực thăng trinh sát tìm kiếm những vùng biển ở gần Ấn Độ Dương và eo biển Malacca. Ngoài ra còn năm vệ tinh không gian được tăng cường. Quân đội Đài Loan thì cũng đã có một máy bay C-130 cũng từng tham gia chụp và hai tàu trinh sát biển. Ở Nhật Bản thì ngày 11 tháng 3 thì đã có điều động hai máy bay của C-130 của lực lượng tự vệ phòng không và hai máy bay tuần tra P-3C của lực lượng tự vệ hàng hải. Ngoài ra có một đội hạm của Nhật Bản gồm 8 thành viên, trong đó có các sĩ quan SDP sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 12 tháng 3. Hành khách và phi hành đoàn thì sao? Cơ trưởng của máy bay là người Malaysia Ziari Mahat Shah, 53 tuổi. Ông đã có tổng cộng 18.365 giờ bay làm làm việc cho hãng hàng không Malaysia từ năm 1981 cơ phó là ông Afid Abul Hamid 27 tuổi quốc tịch Malaysia tổng cộng là 2.763 giờ hãng hàng không Malaysia Airlines công bố quốc tịch hành khách trong danh sách này có hai người một người Ý và một người Áo vẫn còn sống giấy hộ chiếu của họ bị đánh cắp vào một và hai năm trước tức là hai hành khách đi với giấy tờ ăn cắp toàn bộ 12 thành viên và phi hành đoàn đều là người Malaysia quốc tịch gồm có Canada một người, Đài Loan một người, Hà Lan một người, Mỹ ba người, Hồng Kông một người, Indonesia 7 người, Iran 2 người, Malaysia 50 người, New Zealand 2 người, Nga 1 người, Pháp 4 người, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiều nhất 152 người. Ukraine 2 người, Úc 6 người, tổng cộng cùng có 15 quốc gia là 244 người về giả thiết và nghi vấn ấy, việc chiếc máy bay MH370 đột ngột mất tích và thường được liên tưởng đến cái vụ uh, mất tích của máy bay AF447 của hãng hàng không Air France ở tại Tây Dương năm 2009 Nguyễn Thành Trung, nguyên phó tổng giám đốc Vietnam Airlines nghiêng về giả thiết máy bay bị khủng bố làm nổ và khả năng tìm thấy máy bay là có thể là rất nhanh nhưng cũng rất lâu. Long Nguyễn, một kỹ sư phục vụ trong không lực Hoa Kỳ có khả năng là máy bay đã bị không tặc. Một giả thiết cho rằng là cơ trưởng Zahir Hamasran đã khống chế máy bay lao xuống biển để tự sát vì bất ổn tâm lý. Theo như một nghiên cứu mới đây, là khiến cho nhiều người cũng nghi vấn có thể là ông này có thể tự sát hay là một cái gì đó mà điều tôi không thể biết được nhưng mà sau ngày 8 tháng 3 năm 2015 thì đã có một mảnh vỡ được tìm thấy như thế này vào ngày 29 tháng 7 năm 2015 hơn một năm sau ngày mất tích của MH370 có một đội dọn dẹp đã phát hiện ra một mảnh vỡ ở bờ biển đảo Réunion lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở phía đông Madagascar nằm trên Ấn Độ Dương. Nghi là mảnh vỡ của nó. Gần như chắc chắn là mảnh vỡ đã được tìm thấy ở bộ phận đằng sau cánh của Boeing 777. Và người đứng đầu đội tuần tra đã nói với tôi như vậy. Reuters dẫn lời ông Abul Aziz Brahiri, Thứ trưởng Giao thông Malaysia cho hay, vật thể này dài 2,7 mét, rộng 1 mét, bị ngâm nước trong thời gian dài. Rong rêu và các loài sinh vật sống ký sinh đã bám trụ trên đó chứng tỏ rằng nó đã chìm trong nước một khoảng thời gian khá lâu, ít nhất là 6 tháng. Điều đặc biệt là trên vật thể con số BB670 Xavier Tizimeran. Chuyên gia an ninh hàng không nói rằng là các hình ảnh về mảnh vỡ cho thấy là điểm tương đồng đáng kinh ngạc của nó giữa cánh liên treo của Boeing 777. Trong khi đó, từ mô hình trên máy tính thì giáo sư Sharia Vatarati của Đại học Tây Australia nhận định mảnh vỡ của phi cơ sẽ nổi lên ở khu vực xung quanh đảo Rurreon trong vòng từ 18 đến 24 tháng. Nhưng tốc độ hiện nay là không thống nhất và khó dự đoán. Truyền thông thế giới đã nhanh chóng đưa tin và quyết liệt vì đơn giản là nó là bằng chứng duy nhất để có thể lý giải số phận của chuyến bay xấu số đến thời điểm đó. Hiện chính phủ Malaysia và hãng Boeing đã cử người đến đảo Ray Reunion để xem xét và đưa ra quyết định kết luận rằng là rất nhiều chuyên gia khẳng định đó là mảnh vỡ của MH370 thế nhưng nhiều người lại cho rằng đó nếu đó là sự thật của một phần chuyến bay xấu số thì chưa chắc gì số phận của nó đã phơi bày các chuyên gia đang cố gắng xác định mẫu vật vẫn lộn của câu hỏi MH370 đang xảy ra đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra bên cạnh đó người ta cũng đã tìm thấy có một chiếc vali và nhiều đồ đạc bên trong với tình trạng hư hỏng nặng được nghi là của hành khách MH370 cũng tại thời điểm này. Vài ngày sau đó, một mảnh kim loại nghi là cửa thoát hiểm của MH370 đã tìm thấy, nhưng các giới chức Malaysia khẳng định nó không phải là của Boeing 777. Qua các tìm kiếm gần đây, người ta vẫn tiếp tục nảy ra một giả thiết. Tất cả mọi người trên cháy máy, trên máy bay đều đã bị bắt cóc, còn xác trên chiếc máy bay bị bắt cóc đã làm thịt và nó đã thả trôi ra đại dương tuy nhiên tất cả vẫn chỉ còn là giả thiết ngày 5 tháng 8 năm 2015 mảnh vỡ đầu tiên là chiếc vali được đưa về nước Pháp cảnh sát tại đó và hàng trăm chuyên gia từ khắp mọi nơi về phân tích xác định nguồn gốc của nó có phải là chuyến bay xấu số không và sáng sớm ngày 6 tháng 8 năm 2015 Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức xác nhận mảnh vỡ đầu tiên được tìm thấy vào ngày 29 tháng 7 là một phần của MH370. Nó là một bộ phận cánh tà giúp máy bay thăng bằng. Hôm sau, 515 ngày mất tích bí ẩn. Tôi cảm thấy nặng nề phải thông báo. Các chuyên gia đã kết luận rằng là mảnh vỡ của máy bay tìm thấy trên đảo Ruredion thực sự là một phần của MH370 theo như lời của ông Narazak nói. Phản ứng trước thông tin xác nhận mảnh vỡ của chiếc phi cơ Boeing 777 mất tích, Malaysia Airlines bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc đối với gia đình và bạn bè của những hành khách trong chuyến bay xấu số MH370. Theo như CNN đưa tin, tin ngoài lề cho biết là rằng là để xác định mảnh vỡ trên, các chuyên gia quân sự của Pháp đã phải dùng kính điện hiển vi phóng đại hơn 100.000 lần để phân tích chúng. Bên cạnh đó, người ta tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ xung quanh đảo Jurelion để thu thập bằng chứng cho chiếc máy bay xấu số. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 8 năm 2015, chính quyền Malaysia đã tuyên bố các mảnh vỡ tìm thấy không phải là MH370. Dù vậy, nhưng đến ngày 4 tháng 9 năm 2015, phía điều tra của Pháp đã xác nhận được thông tin trên đảo Rurelion của MH370 và có một điều rất là bất ngờ rằng là có một bằng chứng ấy thì MH ở H370 thì lại không rơi xuống biển thì nó như thế này này gần đây thì có một bằng chứng qua trên Google Maps cho thấy là chiếc máy bay này không đâm xuống biển nó được cho là đâm xuống rừng rậm tại Campuchia nhưng chính phủ Campuchia đã điều động máy bay đến đó để tìm mò tìm đến nay 14 tháng 9 năm 2018 thì chưa có ai có thể tìm được chứng cứ nào vậy đó. Ngày 17 tháng 1 năm 2019 năm ngoái thì cũng có một bằng chứng của Google Maps cho rằng là MH370 rơi ở vườn quốc gia Bạch Mã cách 1.500m ở tọa độ 16,196590,07974 563 hiện chưa được kiểm chứng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong video 6 năm sau mất tích, 6 năm sau vụ mất tích của MH370 của địa lý chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau về câu chuyện ngày 11 tháng 3 năm 2011 trở thành ngày lịch sử của đất nước Nhật Bản. Chúng ta sẽ còn chúng ta cũng đón xem lúc 11 giờ trưa ngày hôm trưa chủ nhật tuần sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 quý vị và các bạn cùng đón xem còn bây giờ chúng tôi xin chào lại quý vị và các bạn